Tôi là Phùng Thị Kim Nga. Tôi là con gái duy nhất của liệt sĩ Phùng Văn Bình. Bố tôi hy sinh khi còn quá trẻ. Lúc đó ông mới 22 tuổi thôi. Và tôi lớn lên là thiếu bàn tay che chở của cha cho nên là mình ờ, cảm nhận được cái việc mà bố mình hy sinh là lúc ấy mình học cấp 2. Mỗi một lần mà dỗ bố ấy thì ông có thắp hương và ông đều khấn là À, lá vàng thì ở trên cây mà lá xanh rụng xuống con ơi đau lòng lắm thì mình chỉ biết đằng sau và túm lấy áo ông và cảm thấy là thế là bố mình mất thật rồi thế là rất là và nghĩ rằng là mình phải đi tìm chắc chắn là mình phải đi tìm bố và để đưa về cho ông bà trước khi nhắm mắt ông cũng nói bà cũng nói như vậy là uh, ông nói rằng là phải tìm cho bố cho ông bà thế là mình cứ đi mò ở đâu mình cũng cứ mày mò đến năm 1997 ờ, cũng may mắn là đã có người giúp đỡ là tìm từ cục chính sách đã lấy được cái thông tin là à, cha tôi hy sinh ở à, mặt trận Phú Yên và từ đấy thì tôi à, đã đi vào Phú Yên để tìm cha chỉ biết là đã đã hy sinh năm 1970 và quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ là năm 1978 nhưng mà khi quy tập lên thì lại không có tên thực ra giấy báo tử thì chỉ ghi là hy sinh ở mặt trận phía nam thôi cái đấy là vô cùng khó khăn cho cái việc đi tìm kiếm chỉ biết là vào trong nghĩa trang thắp hương cho cha nhưng mà thắp hương tất cả các đồng đội và không biết là mộ nào là mộ của bố mình và đến năm 2012 thì à, sau khi nhà nước ừ, cho xây sửa lại hết các nghĩa trang ấy thì ở trong xã phố Xuân Bước họ có làm lại tất cả các mộ thì mình nhận biết được cái thông tin đấy thì mình vào và mình xin à, một à, chút à, mẫu để về làm giám định gen khi mà báo là kết quả của nhà cháu đúng rồi ấy, là cả nhà tức là cả hai vợ chồng với hai đứa con nữa là cứ ôm nhau khóc rồi và không ăn uống được nữa bởi vì là kiểu như là vui quá nó vỡ hòa trong niềm sung sướng là, là đã tìm thấy bố mình rồi tức là lúc này đúng là tìm thấy ông rồi à, đâu đó mất à, khoảng 22 năm mới đưa ông về quá trình đó là cũng rất là gian lao mình cảm thấy mình là người may mắn nhất so với tất cả các bạn của mình là mình đã tìm được bố mình và mình đã bằng cái phương pháp mà của khoa học bây giờ là giám định ADN để mà xác định đúng được cái bố mình để đưa bố mình về hầu như mọi người cũng chưa tìm thấy đâu hoặc là đâu đó trước đây cũng có tìm nhưng mà họ chỉ tìm cũng bằng tâm linh họ vào đấy họ bảo là cũng chỉ là bốc một nắm đất mang về thôi và cũng tổ chức và cũng có đưa vào nghĩa trang nhưng thực sự là là chưa phải là tìm thấy đúng cốt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 Tôi là Nguyễn à, Văn Bóc sinh năm 1953. Năm nay tôi à, gần 70 tuổi. Tôi có à, anh trai là Nguyễn Văn Bọc. Đúng ngày sinh của ông là ngày 25 tháng 7 năm 1949. Thì anh tôi viết đơn tình nguyện bằng máu vào bộ đội và ngày 22 tháng 2 năm 1968 thì anh tôi lên đường. Ở nhà mẹ tôi năm 76 có tiếp nhận cái giấy báo tử anh tôi anh tôi lên đường cái từ đấy là tôi không nhận được cái thông tin một lá thư hoặc cái lời viết gì cả cũng không có nhận được tín hiệu là đơn vị nào phiên hiệu gì ở chiến đấu ở chiến trường nào thì hầu như đơn vị tôi không nắm được và giấy báo tử thì chỉ ghi là đơn vị GMT và hy sinh tại mặt trận phía Nam tôi cũng không trách gì ai cả về cái ờ, công tác quản lý hồ sơ mọi vấn đề nó do bây giờ thời buổi bây giờ đất nước còn nghèo khó thế hệ nó chuyển giao thế hệ kia về hồ sơ thì nó gặp khó khăn Tôi là Nguyễn Văn Phước, là thân nhân và là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Bọc. Từ những cái năm 2000 thì chúng tôi cũng lúc đó thì về cái công tác thông tin đại chúng của đất nước ta thì về à, để truy tìm một liệt sĩ thì nó rất là khó khăn. Những năm 2009 trở lại đây, công nghệ thông tin, internet cũng như phát triển thì anh em chúng tôi là thế hệ sau thì cũng có đăng những cái bài đăng tìm kiếm mộ liệt sĩ cho chúng tôi thì vừa rồi năm 2020 à, thì các cháu nó tìm trên cổng điện tử thông tin của Bộ Lao động Thương minh xã hội thì có phát hiện ra là cái ngôi mộ là Nguyễn Văn đọc đơn vị không có quê quán không chỉ có liệt sĩ Nguyễn Văn đọc thôi và ngày hy sinh là ngày 26 tháng 12 năm 1971 thì theo giấy báo tử trước thì là hy sinh ngày 15 tháng 1 năm 1970 con và cháu tôi cũng xuống cục chính sách ờ, bộ tư lệnh pro cũng đặt vấn đề và xin được giám định ADN nếu đúng mong muốn của gia đình tôi là được đón anh tôi về quê chúng tôi rất là tin tưởng vào cái khoa học công nghệ bây giờ dùng công nghệ khoa học là dùng ADN quan điểm của chúng tôi tìm kiếm để đích xác thì chúng tôi mong muốn là phải được giám định ADN nó trùng khớp với dòng gen của gia đình của chúng tôi thì chúng tôi mới mang về